quá quen với không khí sôi động của sân vận động Thiên Trường, quen với hàng dài người xếp hàng mua vé và hàng dài người à, xếp hàng để vào sân vận động này. À, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không ngồi ở vị trí quen thuộc dành cho các phóng viên thể thao nữa mà sẽ thử làm một cổ động viên của câu lạc bộ Nam Định à, để thử một lần trải nghiệm không khí thực sự ấn tượng của sân vận động Thiên Trường vào ngày mà trận đấu diễn ra. Trước trận đấu 1 tiếng 30 phút, Khu vực trung tâm dành cho hội cổ động viên Nam Định đã rất đông. Đội trống, đội kèn và đội cờ đã đầy đủ. Đây là đội ngũ rất quan trọng tạo ra khung cảnh tuyệt vời mỗi khi câu lạc bộ Nam Định ghi bàn. Khi tiếng nhạc và những tiếng hô của uh, bác uh, quân uh, hô làm uh, nhạc trưởng của các nhịp uh, và những các uh, tiếng hô vang đều và những các nhịp cờ. Dù bóng chưa lăn nhưng khu vực này đã rất sôi động rồi. Đây cũng là khu vực dù có ghế ngồi nhưng chẳng mấy ai ngồi trong suốt trận đấu. Lúc nào bọn em cũng đứng lên này để cổ vũ tiếp thần cho anh em ở dưới để chúng ta tiếp. Kể cả khi trận đấu khép lại, vẫn rất đông các cổ động viên Nam Định nán lại khán đài để hát hò và động viên các cầu thủ. Đây chính là những người hâm mộ luôn biến mỗi trận đấu của câu lạc bộ Nam Định trở thành một lễ hội đúng nghĩa.